Người hâm mộ bất bình về tình huống nhận thẻ vàng của đoàn Văn Hậu. Tình huống va chạm của đoàn Văn Hậu và cầu thủ Indonesia đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Tối ngày 9 tháng 1, ở trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã có phần nhập cuộc tốt hơn, nắm bắt được nhiều cơ hội và Tiến Linh đã ghi bàn thắng mở tỷ số phút thứ ba. Tuy nhiên đáng chú ý là phút thứ 34. Tình huống va chạm giữa đoàn Văn Hậu và cầu thủ Asnawi đã khiến nhiều người bất bình. Theo đó, cầu thủ Indonesia phạm lỗi thô bạo nhưng lại nằm ra sân ăn vạ, tỏ vẻ đau đớn. Tuy nhiên thì anh vẫn phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sau đó, đến phút thứ 38, Asnawi vẫn tiếp tục phạm lỗi với đoàn Văn Hậu. Nhưng ngược lại thì lần này, người nhận thẻ vàng lại là hậu vệ 23 tuổi của Việt Nam. Điều này đã khiến cộng đồng mạng tỏ ra khó hiểu và bất bình đối với quyết định của trọng tài. Nhiều người không đồng tình với lối chơi xấu phi thể thao của cầu thủ mang áo số 14 của Indonesia. Ngoài ra, họ cũng cho rằng cầu thủ này tự phạm lỗi, cố tình chơi xấu nhưng lại là người ăn vạ. Một số bình luận của cộng đồng mạng về tình huống này như sau. Không hiểu sao trọng tài còn chưa nhìn thật kỹ tình huống đã rút thẻ vàng cho Văn Hậu. Rõ ràng là Văn Hậu dùng vai nhưng do lực mạnh quá khiến phần cánh tay vung lên nên trọng tài tưởng cùi trỏ. Không phục thẻ vàng này. Rõ ràng là số 14 Indonesia huých vào mình Tại sao mình lại bị thẻ vàng Quá vô lý Bình luận về tình huống va chạm Và chiếc thẻ vàng của đoàn văn hậu Cựu tuyển thủ nữ Ngọc Trâm cũng cho hay Cá nhân tôi nghĩ rằng Đoàn văn hậu không hề cố tình cùi trỏ Vì tình huống đó đoàn văn hậu chỉ dùng vai để tỉ người Sau đó thì cậu ấy chạy đi Có thể là do hình thể to cho nên cái tay vô tình đập vào mặt cầu thủ đội bạn Tuy nhiên cũng mong là các cầu thủ của chúng ta có thể sử dụng cái đầu nguội hơn một chút để có thể an tâm hơn. Cổ động viên Indonesia tấn công trang cá nhân của Văn Hậu. Rất nhiều cổ động viên Indonesia đã có lời lẽ không hay khi bình luận ở trên trang cá nhân Facebook của hậu vệ đoàn Văn Hậu. Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia ở trận bán kết lượt về, nhiều cổ động viên Indonesia đã vào trang Facebook cá nhân của đoàn Văn Hậu và buông lời bình luận khiếm nhã ở những bức ảnh mà hậu vệ của tuyển Việt Nam đăng tải. Phần lớn cổ động viên Indonesia không hài lòng với thái độ của đoàn Văn Hậu ở trận đấu. Văn Hậu là tâm điểm của trận đấu khi anh liên tục có những pha va chạm với các cầu thủ bên phía đội khách. Tài khoản Yen Serin Đừng chơi thơ bạo nữa. Trong khi đó thì người hùng Muhammad Alauddin viết là người phạm lỗi nhưng liên tục giả vờ bị phạm lỗi. Phút thứ 35 thì Văn Hậu bị Asnawi đánh kín trong tình huống tranh chấp ở sát đường bên dọc. Sau khi Asnawi đứng dậy thì anh lập tức nhận án phạt là tấm thẻ vàng từ trọng tài chính. Vì tình huống này, huấn luyện viên Park Hang-seo nổi giận và có ý định lao vào sân trước khi được các trợ lý can ngăn. Văn Hậu sau đó có pha đáp trả Asnawi và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Sau hàng loạt pha va chạm dẫn đến tấm thẻ vàng, ông Park đã ôm chầm lấy Văn Hậu và muốn hậu vệ của tuyển Việt Nam lấy lại sự bình tĩnh ở những phút tiếp theo. Văn Hậu từ lâu đã không được lòng các cổ động viên Indonesia sau tình huống chơi xấu Evan Dimas ở SEA Games 19. Ân oán nhiều với các cầu thủ Indonesia cho nên không khó đoán là đoàn Văn Hậu là tâm điểm trong các pha chơi xấu trong cả hai lượt trận. Cầu thủ Indonesia lăn lộn ăn vạ để bẫy Văn Hậu, tạo nên tranh cãi lớn. Cầu thủ Mark có pha ăn vạ lộ liễu khi đứng cùng Văn Hậu. Sau tình huống này thì đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã tranh cãi gay gắt. Trận đấu này diễn ra khá nóng khi hai đội thường xuyên có những pha vào bóng thô bạo khiến trận đấu liên tục phải dừng lại. Đáng chú ý là ở tình huống diễn ra vào phút thứ 74, tiền vệ gốc Hà Lan là Mark Locke đã có tình huống ăn vạ rất lộ liễu khi tuyển Việt Nam chuẩn bị đá phạt góc. Cho dù Văn Hậu không có bất cứ tác động nào, nhưng Mark Locke vẫn ôm người đầy đau đớn. Trọng tài đã phát hiện ra tình huống này, khiến cho màn đóng kịch của Mark Locke bị đổ bể. Trước đó thì Văn Hậu đã nhận thẻ vàng ở phút thứ 37 với chiến thắng trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội thắng ở trong cặp đấu giữa Thái Lan và Malaysia ở trận chung kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi và ông Shin đã bình thường trở lại. Chúng ta đã vượt qua dớp 26 năm chưa thắng Indonesia ở tại AFF Cup. Trước trận tôi có nói các cầu thủ phải phá vỡ những điều kỵ rơi như thế này để không bao giờ để lại cho đàn em trong tương lai. Ở sân nhà, Chúng ta đã phá vỡ kết quả đối đầu không tốt trước đó. Chúng ta đã vào đến chung kết và tôi thật sự tự hào vì các cầu thủ đã nỗ lực ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu. Về mối quan hệ căng thẳng với huấn luyện viên Shin Tae-yong cho đến trước giờ trận đấu diễn ra, ông Park nói: "Tôi và ông Shin trước trận đấu chúng tôi đều lo lắng và nhạy cảm về kết quả, cho nên chúng tôi đã có những lời qua tiếng lại. Sau trận đấu, khi kết quả ngã ngũ, quan hệ của chúng tôi đã trở lại bình thường. Về việc khiêu khích đội bạn hoặc là cầu thủ đội bạn thì không nên. Tôi không sử dụng Facebook hay là mạng xã hội cho nên không đánh giá chính xác nội dung này. Trận đầu tiên chúng tôi đá với sơ đồ là 3-4-3 có kết quả hòa. Sau khi về nước chúng tôi đã phân tích kỹ về đối thủ Indonesia. Họ có lối chơi dựa vào những tình huống phản công. Bàn thắng đầu tiên của Tiến Linh là việc hậu vệ của họ khá yếu đặc biệt là ở những tình huống đánh vào hai biên. Chúng tôi bố trí đá hai tiền đạo, đưa bóng có điểm rơi. Từ những điểm rơi như vậy sẽ tiếp tục tranh chấp và đánh tiếp. Rõ ràng là không gian sau lưng hàng phòng ngự của Indonesia là khá yếu. Đó là cách chơi bóng của Việt Nam. Ông Park Hang-seo nói thêm về sự điều chỉnh chiến thuật ở trong trận bán kết lượt về. Có ý kiến cho rằng ông Park đang nâng tầm cách chơi bóng của cầu thủ hơn là nâng cao kỹ thuật cá nhân của họ. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Park nói đây là năm thứ năm dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Từ khi tôi sang đây đã có nhiều cầu thủ trưởng thành, nhưng đó không phải là tất cả. Rõ ràng ở các câu lạc bộ có phát triển nhiều về kỹ thuật và được đào tạo. Thực ra, đội tuyển quốc gia tập hợp những cầu thủ tốt. Chúng tôi dĩ nhiên không có đầy đủ phương tiện hay là một số yếu tố để nói về việc điều chỉnh hay đào tạo mọi thứ như là một đội trẻ. Nhưng phương châm của tôi là tận dụng tối đa nguồn lực mình đang có để tiếp tục đào tạo và nâng tầm. Nhưng phải công nhận cầu thủ đã hoàn thiện kỹ thuật tốt hơn. Tôi là huấn luyện viên bình thường và cố gắng hết sức trong công việc. Tôi được gặp nhiều huấn luyện viên giỏi, nhiều cầu thủ giỏi khác. Còn trận chung kết AFF Cup sắp tới, chúng tôi sẽ phát huy tinh thần Việt Nam, nỗ lực hết sức để tri ân người hâm mộ Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho lại. Đối thủ trong trận chung kết của đội tuyển Việt Nam sẽ được xác định vào